Hello, xin chào tất cả anh em đang xem kênh của Tấn Phạm CVV à, Như anh em đang thấy ở trên màn, màn hình là một bộ bài hoàn toàn là niêm phong, nguyên đai, nguyên kiện Đấy, trong clip này Tấn muốn review tới anh em một công nghệ mới nhất hiện nay để hỗ trợ cho anh em đi đánh bài liêng cực kỳ hiệu quả luôn Anh em nào đam mê về bộ môn bài lá bịp có thể là xem clip này và để hiểu thêm về cái đồ chơi công nghệ mới nhất hiện nay anh em cùng theo dõi clip của Tấn nha này bây giờ Tấn sẽ đi Tấn bóc cho anh em xem cái bộ bài này công nghệ này thì đẳng cấp là hàng độc quyền luôn hàng cực kỳ mới mới nhất năm 2022 anh em nhé này Đó, bộ bài đều đầy đủ hết là phong teo ba con phong teo à, đây là ba con phong teo bây giờ tiếp theo thế thì cái bộ bài này nó có gì mới trong bộ môn đánh bài liêng anh em cùng theo dõi clip để biết theo biết thêm những cái chi tiết sâu hơn về cái công nghệ mới nhất này nhé à trong đánh bài anh em đánh bốn năm nhà đi đúng không đấy anh em đánh bốn năm nhà như này không có máy móc không cần tay chân thế thì làm sao mà có cái gì mới ở đây cả đúng không không có cái gì khác biệt thì làm sao gọi là mới được đúng không bây giờ tấn muốn ra mắt tới anh em một cái cực kỳ mới để anh em có thể là đi đánh bài hiệu quả mang chính xác 100% anh em cùng nhìn này là anh em không cần phải đeo kính áp tròng anh em nhé này đó anh em không cần phải đeo kính áp tròng anh em có thể biết được bên trong biết được cái là bài này là gì anh em nhìn không đó nhà mình là 915 nhà mình 5 điểm tiếp theo nhà này 2 điểm nhà này quy 8 7 5 điểm đó nhà này 6 2 nhà này 8 điểm anh em có thể biết được từng nhà một từng chất một luôn anh em này biết rõ luôn đó mà khi đi chơi thì làm sao được cầm điện thoại lên như này đúng không ạ anh em đi chơi mà cầm điện thoại lên này là chỉ có vỡ mồm thì Tuấn có ra một cái phần mềm để hỗ trợ cho anh em đi chơi khi anh em đi chơi thì anh em sẽ đeo một cái tai nghe và bên ngoài hoặc là người ngồi ở nhà sẽ báo qua tai nghe cho anh em biết là anh em cực kỳ hiệu quả luôn nhé còn nếu mà anh em ờ, muốn chơi trực tiếp luôn ở trong sòng chơi thì anh em có thể là dán cái cường lực anh em có thể dán cái cường lực chống nhìn trộm cho một người đứng trên anh em chỉ cần cho một người đứng trên là anh em có thể là làm chủ được sân chơi rồi không cần kết nối đi xa làm gì cho nó mất công nhiều người ví dụ bây giờ một người đang chơi anh em cho một người đứng bên trên anh em đầu tiên là đưa bài vào nhé nếu muốn đánh thắng được trận chơi anh em phải đưa được bài vào như thế này thì anh em có thể là cực kỳ an toàn không sợ đau mắt không sợ hai mắt anh em chỉ cần đưa bài vào thôi bài giống như bài ngoài chợ này anh em nhìn đó mắt thường thì đâu có thể nhìn ra được là con gì con gì đâu nhưng khi anh em cho một người cầm cái điện thoại này công nghệ của bên tấn thì cực kỳ mới anh em nhìn này anh em có thể biết được từng chất một luôn này cực nét luôn con này con áp này Đấy, con 5 này con 9 này anh em nhìn thấy cực nét không này đây là công nghệ mới nhất hiện nay để hỗ trợ cho tất cả anh em đang đi đam mê về cái môn, môn bài lá bịp Đấy. đây là điện thoại được thiết kế áp tròng này con điện thoại không có gì khác biệt nhé là anh em nó được gắn áp tròng ở bên trong anh em nhé con điện thoại này được gắn áp tròng ở bên trong công nghệ hiện nay cho nên là anh em đi chơi anh em không cần phải là đeo kính áp tròng anh em mua điện thoại này anh em vẫn có thể dùng được bình thường và có thể nhìn được trên lưng của lá bài là con gì con gì thì hiệu quả nó lên đến 100% luôn cho anh em nhé công nghệ này cực kỳ mới khi đi chơi anh em chỉ cần hai người thôi anh em cho anh em ngồi chơi thì cho một người đứng ở trên người ở trên sẽ có tác dụng là nhắn tin anh em yên tâm một điều là nhắn tin bình thường mình sẽ cài chế độ đó điện thoại thì là điện thoại mới 100% như thế vậy thì có thể là chiến thắng trong trận chơi đánh liêng không anh em cực kỳ hiệu quả đúng không ạ thì mọi chi tiết thắc mắc anh em có thể là liên hệ trực tiếp cho tấn phạm cbb qua số hotline trên màn hình hoặc là anh em có thể là bấm vào cái link Zalo ở bên dưới phần mô tả của kênh ấy anh em bấm vào đó để kết bạn Zalo gọi video để xem trực tiếp về cái sản phẩm à, bài áp tròng bài áp tròng này sẽ đi kèm với điện thoại anh em nhé không cần phải đeo kính áp tròng cái loại bài này đi kèm với điện thoại bên trong cái điện thoại này đã được gắn mã áp tròng anh em yên tâm là bên trong cái điện thoại này đã được gắn mã áp tròng ở camera cho nên là anh em nhìn này rất là nét luôn kỷ niệm anh em nhìn nào đứng xa nhá đứng xa tầm 2 mét mình zoom lên đó vẫn nhìn rõ con năm này anh em nhìn này này vẫn nhìn rõ con năm đúng không ạ đó cực kỳ nét luôn nhìn rõ từng lá bài một luôn nè năm bốn này đúng không ạ đó đây là cái công nghệ mới nhất hiện nay anh em nhanh tay để sản sở hữu cái sản phẩm này thì uh, mọi chi tiết anh em có thể lên hai cơ sở tại công ty của Tấn Phạm CVB tại Hà Nội 138 Trần Bình hoặc là anh em ở Sài Gòn thì có thể qua bến xe miền Đông 351 quốc lộ 13 để trực tiếp gặp Tấn Phạm CVB Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em